thầm trách lương duyên yêu anh gặp người con gái anh đã ra thương trong khi bản thân khốn khổ đủ đường thương ngày tháng bên anh em chẳng vui sướng từ đây ngày sống tốt bên người anh đã nhìn đang tình khóc trong cơn say lòng đau lắm em đâu có ngay kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ấy nấy thương em cho đến khi cạn đời thơ vẫn thương thật xin lỗi không thể thầm trách thương duyên cho anh gặp người con gái anh thầm trách lương duyên cho anh gặp người con gái anh thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương